Rồi, kế tiếp các bạn bấm vào mục phí cho mình này. Thì bạn quan sát này, ở đây mình đang có 4.414 TRX cũng như là 83 đồng USDT nha. Thì trước tiên có thể rút tiền về thì mình khuyên tất cả bạn là nên đổi tất cả những đồng khác về cùng một đồng ở đây là đồng USDT nha. Dù đây mình sẽ tiến hành chuyển tất cả số TRX này, 4.414 TRX này về hết USDT nha. Đó, thì bạn quan sát ở góc dưới cùng này, các bạn bấm vào mục giao dịch cho mình nha. Sau đó các bạn quan sát góc trái trên cùng này, các bạn bấm vào chuyển đổi này. Ok, kế tiếp ở mục từ này, các bạn chọn đồng TRX nha. Sau đó ở mục đến thì bạn chọn đồng USDT cho mình. Các bạn có thể search tìm kiếm ở đây là USDT này, hoặc đây, đồng USDT mà mình đang nói đến đây. Các bạn bấm chọn vào nha. Sau đó chọn xác nhận này. Ok, thì hiện tại ở đây mình đang có 4.414 TRX mình nhấn vào tối đa để tiến hành chuyển tất cả số tiết ngày về đồng USDT nha. Các bấm chọn vào tối đa này. Sau đó kế tiếp các bấm vào xem trước chuyển đổi cho mình nha, ở góc dưới màn hình đấy. Lúc này sẽ ra một thông báo như này. Kế tiếp các bấm vào chuyển đổi nha. Lúc này sẽ hiện lên một thông báo là chuyển đổi thành công. Như vậy là mình đã chuyển đổi tất cả 4.414 TX này sang đồng USDT nha. Và đây mình đã nhận được 483,9 đồng USDT ok kế tiếp các bạn bấm vào quay về trang này tên là quay về trang chủ đấy. và để rút tiền từ ba lần về tài khoản ngân hàng thì bạn bấm vào mục phí cho mình nha ở góc bên phải dưới cùng đấy thì ở đây hiện tại số UST của mình đang ở ví giao ngay và muốn rút tiền từ ba lần về tài khoản ngân hàng thì bạn tiến hành chuyển số tiền từ ví giao ngay sang ví funding nha các bạn bấm vào funding này kế tiếp các bạn chọn chuyển này ok tiếp theo các bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên này cho mình nha đó để đổi ngược lại là chuyển từ ví giao ngay sang phí funding rồi sau đó các bạn sẽ chọn đồng các bạn muốn đổi này ở đây mình sẽ chọn đồng USDT nha Ok mình sẽ tìm đồng USDT ở phần tìm kiếm cặp này USDT đó thì hiện tại mình đang có 566,9 USDT này các bạn bấm chọn vào nha rồi kế tiếp ở mục số lượng các bạn nhấn vào tối đa này để tiến hành rút tất cả 566,9 USDT này về tài khoản ngân hàng của chúng ta nha sau đó chọn xác nhận chuyển này Ok như vậy là mình đã chuyển thành công 566,9 đồng USDT ở ví giao ngay sang ví funding Vậy làm sao để chúng ta có thể rút 566,9 USDT này về tài khoản ngân hàng Thì bạn quan sát này, ở đây có mục PIP, các bạn bấm chọn vào nha Rồi, sau đó các bạn chọn bán cho mình này đó thì bạn quan sát này là đây sẽ có rất nhiều người muốn giao dịch mua UST của chúng ta nha các bạn lưu ý cho mình nhé ở mục giới hạn ấy thì người này họ chỉ mua tối thiểu là 100 triệu nha mà hiện tại mình đang có 567 đô tương đương với tầm khoảng 12 triệu gì đó thôi đó nên là mình không thể giao dịch với người này được ha ok mình sẽ kéo xuống tìm những người khác này đó tìm người nào mà giao dịch tầm khoảng tối thiểu 10 triệu chẳng hạn Ok, ví dụ người này giao dịch là từ 12 triệu này mà mình đang có 567 đô tương đương với tầm khoảng hơn 12 triệu nên mình có thể giao dịch với người này nhá. Người này có tên là mua bán 68 đấy. Các bạn bấm chọn vào bán này. Sau đó mục nhập số lượng các bạn chọn tất cả cho mình nhá để tiến hành bán tất cả số USDT có trong tài khoản của chúng ta. Rồi kế tiếp các bạn chọn phương thức nhận này. Ở đây mình sẽ chọn là chuyển khoản ngân hàng nhá. Các bạn bấm chọn vào này. Ở đây phí rút tiền là miễn phí nhá. Đó, bán miễn phí đấy, các bạn bấm chọn vào nhá. thứ này xin là một thông báo này là đang chờ người mua thanh toán dự kiến sẽ nhận thanh toán trong khoảng 15 phút nha đó thời gian là đếm ngược này vui lòng chờ người mua chuyển tiền thanh toán sau khi nhận được tiền thanh toán ấy, hãy nhấn xác nhận đã nhận thanh toán ha ok tôi đã hiểu các bạn bấm chọn vào ok tôi đã hiểu nha ok thì ở đây các bạn quan sát này thời gian đếm ngược 2 phút này cũng như là dự kiến nhận thanh toán trong vòng 15 phút rồi số tiền chúng ta nhận được là 13 triệu 345 nghìn rồi giá 1 USDT bằng 23.542 đồng nha đó cũng như là tổng số UST của chúng ta là 566,9 rồi phương thức là chuyển khoản ngân hàng này đó thì bây giờ chúng ta sẽ chờ thời gian này đếm ngược hết nhá đó thì bạn quan sát này là thông báo biến động số dư tức là tiền của mình đã về rồi nha đó các bạn thể bấm chọn vào để xem thông tin chi tiết này Ok đó các bạn quan sát này là có số tiền này 13 triệu 345 nghìn rồi tên của người chuyển khoản này đó cũng như là nội dung nha các bạn có thể quan sát thấy ha ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại app Binance này các bạn nhấn vào tiếp cho mình nha sau đó các bạn nhấn ok tôi đi hiểu này cũng như là xác nhận đã nhận nha đó vừa nãy mình đã nhận được tiền rồi bây giờ mình sẽ xác nhận là đã nhận tiền ha rồi xác nhận đã thanh toán này nhấn vào dấu tích tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được đủ số tiền theo đúng thông tin người nhận chọn xác nhận ha thiếu này sẽ thông báo là bán thành công đó các bạn nhấn vào đã xong nha như vậy lệnh của mình đã hoàn tất cũng như là mình đã nhận được số tiền và rút 13 triệu 345 nghìn từ ví Binance về tài khoản ngân hàng của chúng ta ha thì như vậy là mình đã chia sẻ, giới thiệu, cũng review cho bạn cách để chúng ta rút tiền từ ví Binance về tài khoản ngân hàng của chúng ta một cách đơn giản, dễ dàng và đặc biệt ai cũng có thể làm được, đúng không ạ?